Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại trở lại với kênh ờ, bất động sản nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà ở tại Tu Hoàng, phường Phương Canh Ngôi nhà có diện tích là 32m, xây 5 tầng Mỗi tầng chia 2 phòng ngủ Và giá chào bán là hiện tại đã đăng là 3 tỷ 1 Hiện tại là tôi đang đứng ở bên ngoài của ngôi nhà đây, các bạn có thể nhìn thấy Đây phần này là ngõ Các bạn có thể thấy rất là rộng, ngõ thông các bạn nhé ngôi nhà này nằm ở vị trí là lô góc về phần bên ngoài của ngôi nhà thì được à, ốp à, đá granite các bạn có hình thấy. về phần cửa thì à, sẽ là cửa hai lớp cửa xếp và bên trong sẽ là cửa gỗ đây là tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của ngôi nhà về phần uh, tầng 1 của ngôi nhà thì sẽ chia được làm hai phần phần ngoài đây sẽ là chỗ để xe đây các bạn có thể nhìn thấy rất là thoáng và bên trong đây chính là phòng à, ăn và bếp về phía phần à, phòng ăn và bếp này chúng tôi chúng à, tôi có thể đặt được một bàn ăn này các bạn có thể nhìn thấy bếp thì sẽ là bếp gỗ sồi nga sơn trắng và mặt đá granite hiện tại thì nhà chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện nên còn một số cái đồ đạc chúng tôi chưa dọn được đấy phần à, bồn rửa này sẽ là à, bồn à, Korea hàng inox các bạn đã nhìn thấy này bên dưới là phần tủ bếp cũng đều là gỗ đây chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài đây đây là một phòng vệ sinh phụ cũng gồm một là bồn cầu một là xịt và bên trong này có máy bơm đây là phần về phần cầu thang thì ờ, cầu thang của chúng tôi là đều là mặt đá đen củ trắng à, đá granite tự nhiên và gỗ thì ờ, đều là gỗ trò bàn tay vịt này các bạn tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi đang thiết kế để làm phòng khách này các bạn có thể nhìn thấy cũng ờ, trần thạch cao cái này là cửa sổ này thông hai mặt ngõ tấm vách CNC và hộp để đồ đây, trên tầng hai các bạn nhìn thấy xuống à, hiện tại đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ chia làm hai phòng phía ngoài này sẽ là phòng ngủ các bạn có thể nhìn thấy tương đối là rộng rãi đã có rèm cửa rồi đây là ô chờ điều hòa trên là thạch trần thạch cao này. dưới là sàn gỗ và phía đằng sau này thì hiện tại chúng tôi đang để một à, phòng vệ sinh rộng <clears throat> phòng vệ sinh rất là rộng rãi cũng gồm có vòi sen mắc quần áo bồn cầu vòi xịt và chậu rửa gương và bên ngoài đây à, chính là chỗ để đồ chúng ta có thể đặt cái tủ quần áo đây chẳng hạn trên này là trần thạch cao và đèn led và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên này là tầng 4 nhé các bạn tầng 4 thì cũng chia hai phòng thôi đằng sau này sẽ là một phòng ngủ này bên này là một cửa sổ sang bên ngõ rất là thoáng đây là nhà vệ sinh và bên này là một phòng ngủ nữa về phần uh, cửa thông phòng của chúng tôi thì ờ, sẽ là cửa gỗ khuôn trò và cánh dâu đây các bạn có thể nhìn thấy và cần cửa sổ này sẽ là cửa nhựa loại thép cách âm đây, các bạn này cửa vệ sinh thì là cửa nhôm Việt Pháp thiết bị vệ sinh của tầng 4 ờ, này thì cũng như trên ờ, tầng 3 thôi đây là tiếp theo thì tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 5 của ngôi nhà trên tầng 5 của ngôi nhà này thì hiện tại là chúng tôi chia làm hai phòng một phòng thờ và đằng sau sẽ là sân phơi đây phía bên này sẽ là phòng thờ rộng dạ. đây là hành lang các bạn có thể nhìn thấy rất là sáng đây là đường trời và bên này là chính là sân phơi à, hiện à, tôi xin nhắc lại à, về thông tin của ngôi nhà là ngôi nhà có diện tích là 32 mét vuông sổ đỏ diện tích xây dựng thì 34 mét vuông ngôi nhà được xây là 5 tầng mỗi tầng chia hai phòng ngủ à, giá chào bán hiện tại là đang là 3 tỷ mốt ngôi nhà nằm ngay vị trí của đường 70 phân phương ngay gần trường đại học à, công nghiệp Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến video. Xin chào và hẹn gặp lại.